Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Tiếp tục quay trở lại nội dung đổ cờ của ngày hôm nay của Giang nhé Hôm nay thì à, mình à, sẽ buộc và lốt thép một chút nữa thôi Các anh chị ạ, sau đó mình sẽ à, đổ rất là nhanh thôi Đổ nữa mình à, còn 3 phút tiếng là xong rồi. Phía đằng bên trên này thì à, mọi người đang bắt đầu mình cho đảo xi si rồi Trộn à, xi măng đào sỏi tỷ lệ thì mát thì mình cũng ờ, bảo bà con hết rồi dưới này thì mình bảo anh em là gấp ờ, ghép nốt bụng nốt sắt thép một chút nữa thôi là xong video trước thì ờ, nhiều cô bác anh chị khán giả cũng tham gia đóng góp ý kiến với mình và làm nó rộng ra để ô tô sau này ấy nó nói là con đường này là con đường độc đạo Chỉ có xe máy và đường dân sinh vào được thôi Chứ ô tô không vào được các anh chị ạ Bởi vì uh, từ cái uh, trí cái đường uh, điểm trường mầm non đấy Xuống dưới đấy là ô tô cũng không lên được Mà mình vào trong này thì đường nó còn nhỏ hơn Đi qua mấy cái nhà ấy chỉ có một cái đường nó bé bé ti Và ở đây thì mình bảo bà con là nó mở rộng nó thôi Trước đó còn vào trong kia sâu hút thì trong hai cây số nữa đường nhỏ thôi nước đó đấy cọp <coughs> như đấy chắc rằng là kéo bên kia không bể nữa bên kia không bể nốt cái này không bể cây này không bể nữa cái này tí nó sẽ làm cái, ờ, cái lan can trụ làm can cái này không phải thời gian này mình đổ một chút bê tông lên trên kia hơn 10 mét đổ rộng mét 2 lên đấy bên này cũng thế này có khi mà đổ xong ờ, cái, cái cầu đồ đấy vâng, không sao đâu tí bê tông nó còn tràn lên mà vâng. giày của mình ờ, đổ bê tông là pha ờ, là mình sẽ cho 15 đến 18 8 cm dày đấy xong là ấy là mọi người ấy lên à, được thì mình à, muốn đổ luôn à, một đoạn bê tông đấy, mình đổ à, luôn bê tông như lên nhà chua đấy lên trên đây đoạn lên lên, lên trên kia đấy kiện ấy à, ý, mọi người đi lấy nước đi chuẩn bị nước về đây để hồ nhỉ để hồ minh nhỉ cái dòng mà đấu là xin lỗi đây ô xin được coi lâu nó táo lâu chí được à tách nước ra chứ xanh nước về đây này xanh nước về đổ chứ không ở ờ, dưới đâu này thì mình cũng ờ, lấy xong rồi lắp ghép buộc ờ, sắt xong hết rồi các anh chị nhé rồi thì ờ, bắt đầu mọi người đảo vữa sẽ đổ vào đấy không có bàn xoan nhỉ lầu có bàn xoa không bay bay không cần nữa xoa đó bàn xoa đó à, kia kia kìa tôi có bàn xoa kìa ờ bàn xoa bên kia tí nữa cho vào chua vào xoa chuyển anh em ơi cán bộ chua cán bộ mùa chua sau này sẽ đổ cầu và xoa cầu cái cầu mang tên cán bộ chua Giàng ao chua tiếp Ở ờ, nhà Cái nào cũng là Chua sau này là bàn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 được cái này rùa lại uống càng say hơn đấy <laughs> uống càng say hơn à <laughs> say đấy kéo đi lòng choạng ấy nhưng mà yên tâm đi cầu nó có lan can rồi lan can mà lan làm can. lan can này bám mà lan can ấy view view nó đi nhưng <laughs> mà nó trống trơn đấy có lan can là chạy là nó rơi trong đây cũng, cũng có ờ, làm lan can này nữa cái tôi cột thép này làm lan can nữa gần được một nửa đâu các bác chị nhá đổ móng đây gì là để làm cái lan can qua cầu đổ lan can nữa anh em đổ lan can nữa để cho nó ấy, đi lại cho nó an toàn chắc ô oh, hơi chẳng à chết rồi hỏng rồi cán em ăn thua rồi tìm cái cán mới đi tháo ra tìm cán mới em đi tìm rồi đây bác già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 đấy có con gà con giếc nào mà nhảy vào đây là tí là chết luôn đấy ờ, đứng ở đây là không rút chân ra được đâu con chó nó mắc ở đấy luôn mắc vào đấy bây giờ cái hạt thì gà chua mà vào đây đứng là khoảng tầm 4 tiếng sau là nhấc không nhấc chân rồi. đấy chuột chết rồi <laughs> không lấy đâu được không có xà biên tay chân này không thể động được mấy nắp phân nhỉ anh rồi. 18 là 20 Chơi vào 20 phân 20 mà cho nó dày Phân 20 đấy anh ạ à con này sợ thằng rùa nó mua tô con rùa nó à, chuẩn bị mua cái con muốn bánh tô con này đẩy nữa đẩy nữa anh ạ rùa chuẩn bị mua tô con là đi qua được tôi đấy là phải đầu tư rùa một cái xe qua trước ừ, đúng rồi không là xe tải đâu mà là xe con xe con đấy dạ, hồi giờ yeah dạ, hồi giờ thích cầu mình nhớ đàn thích cầu non rồi phần ba đấy các anh chị nhé cái xe con là xe con hay hơi cái con nam như nhí ấy à, Đấy Đấy Không cái xe bây giờ xe Ford, Ford Ranger ấy có bao nhiêu đâu Hơn uh, ờ, tỷ thôi Mấy trăm triệu cũng đi được mà Vừa y tế thôn bản đấy chút nữa thì uh, xong rồi các bác anh chị nhé góc kia lên thôi để xong chiều ấy thì uh, ngày mai thì mình sẽ con là ờ, lấp đá đây thì mình vẫn làm lên đây được đổ đoạn bê tông lên trên này mai chiều mình tập trung mọi người là đổ cái cầu rồi đó để đi lại đó hôm nay thì ờ, do bà con là cũng ờ, việc mà chạy cưới mấy hôm nay liên tục nữa bà con đi làm đi đám cưới là nhiều mà nữa mà cưới hôm nay mình chỉ cần hơn ờ, chục người thôi cái cầu trước bỏ đi tấm ván bỏ đi anh ơi xong rồi gốc đấy mấy ờ, là để chết của nó bao nhiêu Được cứng xong thì mình mới đổ ghép được cái ờ, lan can Cốt pha để lan can anh chị nhé Khô mặt cầu đấy Cứng chung là thoải mái mình đi ờ, rộng thoải mái luôn các anh chị đường trước con mở đây nói là cua vẫn thoải mái để đi vào đây lên cua cái máy vào cầu luôn còn kia bên này thế đồ trước thì có anh chị biết rồi đấy do là nó là là tay áo mà khúc cua tay áo mà cua tay áo này cánh gà nó này cánh gà nó đấy làm cái cầu cũng làm sao phía bên này mở rộng tiêu lên thì nó vừa vừa được cái ờ, không phải mố cầu mà người cho đá vào được thì cái ờ, mố cầu mà ấy thì quay trở lại là không không xếp vào được ô cái đấy không xếp được xếp từ cái đinh ngoài bên cái, cái mố cầu cơ mà Tôi ra ngoài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 để đổ bê tông vào đây này từ cái vị trí cầu này các anh chị nha đang nói lại luôn là ra đến cái điểm trường mầm non bản áng trắng lừ ấy cô, cô giáo dê đang dạy học ấy còn nó đường tấm lòng vàng nó còn sáu bảy trăm mét nữa mới ra đến đấy, đấy. mình toàn đi đường đất với đường đá vào đến đây này còn từ vị trí này cây cầu này vào phía đằng trong này còn một cây uh, cây bảy nữa à, hai cây số nữa rất là xa vào trong này các anh chị ạ trong một cái uh, khu mà chỉ có 21 23 hộ thôi đó đi qua mấy cái khe nước khe suối này rất là nguy hiểm cái cầu đấy nên là mình làm cái cầu là để cho bà con là sinh sống ờ, lâu đời đến thế hệ các cháu cầu nó không ấy nữa không bền không hỏng lúc nào cũng đưa Khổ chớ nhiều là đơ được quá <laughs> Không nhớ mình tỉnh hay say mà Đấy cho nó cao lên Dày của cái cầu này là 18 18 20cm đảo hết cho đấy là được rồi đấy trên kia này ấy để chiều làm cầu à, ờ, đổ đường chiều làm đường kia nữa là bắt cặp tới đường Thank you không phải pha đâu không phải pha một phát một chiêu lấy quen hết đâu Đồ vừa thì nó phải nhau Rồi cho xe rồi nữa đủ hết cho đấy là vừa đấy, đủ đấy Và cán lại Thá cánh ra cho hiểu con con Không phải đâu em ơi, không phải xoa đâu Kìa, kìa đấy là khô đây ờ, Kìa cán. Đủ rồi, đủ rồi Bảo đừng đảo nữa, đảo nữa, đổ ra đây Đấy, cái lúc mà làm khác làm anh em này, chán rồi Cái lúc mà nghỉ thì lại thích Đấy Đủ đấy Chỉ đây là đủ rồi Còn chỗ đấy là đảo xong à, mang ra đây rồi à, Ờ, lâu ơi, cho mang sang bên này đổ Trời ơi, đảo xong nốt mang sang bên này đổ này Trong đấy Đấy chở xe mang Vâng, một chút à, vữa ướt đây mà quý bác chị mang sang đây để à, nốt chí này nữa lần nào mà cũng sẽ đổ đây lên à, à, đây đây em đổ lên nốt này kéo kéo giúp Được đấy Thừa vâng, thôi Đấy cái bàn xoa xoa đi mọi người xoa lên đổ đường nữa Đều Chiều ờ, tháo cái ờ, ván này ra Cái này nó cứng ờ, mình nhấc cái ván này ra Đấy là may may tí là chiều bà con là đổ như này Mọi người bà xoa à, nhanh Thừa mang hết trong này, xúc đảo hết mang hết trong này Đây vừa vừa đổ cầu, bê tông đổ cầu đấy Nhưng mà đổ đường này Đẹp chất lượng này thì cầu nó mới chắc được <laughs> khó khó bảo là rất là khó lâu ờ, đảo nốt mang hết sang này vét hết sang này nhá có tám đoạn này được ừ. chiều cho mọi người làm con này đều đổ bê tông lên đoạn này dốc có lên nốt Đấy. hết chưa xúc hết chưa mấy xe nữa xuống nốt đi cô vét nốt đi hết đi chỗ mình hết ờ, đảo rồi Đấy, cho vào đấy nốt đều đấy chở xong hết thì ờ, xe dụng cụ anh em bà con rửa đi rửa sạch vào góc kìa vào góc kìa thằng à thằng dân đâu chỉ cần tấn đâu cho nó ở đấy à, à, à, cái buổi uh, ghép xong và đổ xong uh, cầu của bác chị nhá đấy thì còn uh, mỗi cái lan can nữa đợi nó khô cái mặt này xong mình sẽ ghép và đổ lan can cho bà con cũng bằng bê tông luôn để cho bà con đi lại nó đỡ nguy hiểm Nên các cháu đi lại nó không ấy cầu có lẽ là video của Giang là cũng xin à, phép được khép lại ở đây à, xin à, hẹn gặp lại quý các ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các ba anh chị cùng toàn thể mọi người nếu cứ em anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của Giang thì nhớ cho Giang một cái like một cái đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ đến nhiều người để mọi người biết chung tay à, mọi người ờ, góp một chút để để là giúp à, những à, bản nghèo khó khăn ủng hộ gia đình khó khăn mảnh đời éo lê à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo